tưng bừng khai trương vì một thế giới trẻ thơ. Nhân dịp khai trương xốp sữa, bìm, đồ sơ sinh MNB Vân Sơn. Nhà phân phối Vân Sơn chuyên cung cấp các dòng sản phẩm sữa nội, sữa ngoại, bìm, đồ sơ sinh, các sản phẩm uy tín chất lượng cao có thương hiệu trên thị trường. Từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 10 năm 2021, khách hàng ghé thăm shop sữa, bìm, đồ sơ sinh MNB Vân Sơn để được nhận khuyến mãi